ngồi trong đêm khuya vắng ra sau vương mát buồn vầng trăng xưa yên bóng nóc cô đơn trên lối về biết em xa thật rồi đã phôi phai trong đời màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi Ok, hello, xin chào tất cả các bạn Mình tên là Trường Linh Võ đến từ bustudio.vn Hôm nay mình sẽ hát cái bài Lãng quên chiều thu test con mic mới nha AIX các bạn microphone này rất là nhạy luôn các bạn nó à, gấp đôi à, BCK 200 thôi ha nhưng mà rất là đẹp rồi hát với Icon Cubop Pro phần mềm QB5 nha các bạn nhé Ok lại quên chiều thu lên nhạc một mùa thu đã qua đi em đâu hay biết thu tàn mà lòng còn đắm say vui với ai có những lúc anh ước mơ mơ đôi chúng ta không rời trong cơn say em vội vàng đã lãng quên và rồi em đã quên đi quên đi câu nói hôm nào nhìn cuộc tình ngẩn ngỡ như lá rơi nếu lúc trước em nói ra anh không xót xa đêm về anh mong tiền anh ấm và lãng quên chiều thu người già đi mãi mãi bỏ lại anh với trời một đôi xưa đã cuốn lá rêu phong trên lối về tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc tình chiều hoàng hôn thu tím khói sương chiều mơ bóng mai ngồi trong đêm khuya vắng giọt sau vương mát buồn phần trăng xưa yên bóng nóc cô đơn trên lối về biết em xa thật rồi đã phôi phai trong đời màu hoa xưa u rũ trên con đường em bước đi ok các bạn à, ở đây thì mình là mình đang sử dụng một cái uh, vocal dub ha nó sẽ giúp cho cái giọng bạn nó khỏe hơn nó nhẹ hơn rất, là nhiều ha ok bây giờ mình đã tắt rồi thì nó sẽ không còn dub nữa và các bạn mua hàng à, mua microphone này combo này hoặc là cài đặt phần mềm hay là mua tất cả các microphone sau lưng mình á thì cứ liên hệ trực tiếp cho bostudio.vn hoặc là 0926 46 45 49 truy cập website nè số điện thoại nè nhớ đăng ký kênh youtube để các bạn có thể coi được những cái clip mới mình review những cái sản phẩm mới hơn nha ok xin chào và hẹn gặp lại nhớ là combo này là AIX microphone AIX đúp với lại Icon Ubub Pro thì cái combo này á, nó sẽ có những cái mic màu bạc nữa các bạn rất là đẹp nếu các bạn sử dụng sóc mount giống như phòng thu á, thì à, rất là chuyên nghiệp luôn thì cái giá tiền nó sẽ gấp đôi cái con BCK 200 thôi nó không cao hơn bao nhiêu cả ok vậy nhá. bây giờ mình sẽ Xin chào và hẹn gặp lại!